đây cũng là một câu rất là hay à, ở Việt Nam á à, phí môi giới bây giờ là nhiêu anh hả không không có quy định này cái này là theo định. theo ờ, tài năng của môi giới thôi dạ à, ở bên úc á, thì à, phí môi giới trung bình nó khoảng từ 2 tới 6 phần trăm à, nó cũng dao động nó cũng giống như vậy nhưng mà nói về trung bình thì tương đối là nó cao hơn uh, so với lại ở Việt Nam cao hơn so với Việt Nam à, quay lại câu chuyện làm sao để mà chúng ta đạt được một cái mức phí à, nó cao hơn thì à, à, cái thứ nhất là hợp đồng tức là hợp đồng với khách hàng phải rõ ràng nếu mà có hợp đồng à, môi giới độc quyền thì là tốt nhất thì khi mà có hợp đồng môi giới độc quyền thì đảm bảo cái việc là phí chúng ta sẽ nhận được à, đầy đủ cái thứ hai cái này mới là cái quan trọng tôi nghĩ tức là cái chất lượng dịch vụ nó phải đi kèm với lại cái mức phí à, đơn giản thôi ở Việt Nam á, nếu mà nói là phí một phần trăm đến hai phần trăm nhiều cái thực ra cũng đúng tại vì á, nếu mà chúng ta chỉ gửi mấy ông cò mà lẻ lẻ ở ngoài hoặc là gửi người thân người quen bán mấy bà bán nước à, ngoài đầu đường á, thì thực ra người ta phí một trăm là đúng rồi tại vì người ta đâu có làm gì nhiều đâu người ta chỉ có cùng lắm là in mấy cái tờ clip lịch dán trên tường thôi chứ đâu có đâu có dịch vụ gì đâu thì quay lại câu chuyện nếu mà chúng ta muốn lấy phí cao á thì dịch vụ chúng ta cũng phải tương ứng với lại cái mức phí mà chúng ta lấy à, ví dụ như bên úc á, là những công ty môi giới lớn á, luôn luôn họ lấy phí rất là cao hoặc là những cái môi giới chuyên nghiệp á, là mình gọi là những cái siêu sao á, mỗi một cái quận á, thường thường nó có khoảng hai ba ông gọi là siêu sao ở đó là phí rất là cao thậm chí 5 10 phần trăm vẫn phải đưa cho ông bán là siêu sao superstar tại vì sao tại vì đưa cho những người đó thì mình đảm bảo là cái giá bán nó sẽ tốt nhất dịch vụ sẽ được uh, cao nhất cũng có những môi giới họ chỉ chào phí có hai phần trăm ba phần trăm nhưng mà tùy thôi à, nếu mà phí hai ba phần trăm thì anh cũng sẽ được cái dịch vụ tương ứng còn nếu mà phí năm sáu phần trăm hoặc tám phần trăm thì anh cũng để được cái dịch vụ tốt hơn thì quay lại câu chuyện là để mà chúng ta đạt được phí cao thì quay lại câu chuyện là chúng ta bản thân chúng ta phải đưa ra cái dịch vụ cao hơn cao cấp hơn tốt hơn cho khách hàng à, minh chứng được cái đó nó cũng phải được minh chứng nữa ví dụ ở nước ngoài á thì mình à, mình có à, cái danh sách của các môi giới trong khu vực và mình so sánh cái môi giới rất là rõ ràng ví dụ như tôi muốn bán căn nhà tôi ở Bình Thạnh chẳng hạn thì tôi chỉ cần lên cái à, trang của hiệp hội bất động sản hoặc là lên những cái trang mà so sánh môi giới á thì mình sẽ so sánh được là cái môi giới nào là ở đó là bán nhiều nhất bán tốt nhất bán nhanh nhất à, dịch vụ tốt nhất rồi được các khách hàng họ khen ngợi được nhiều chấm nhiều rồi, rồi star chấm nhiều sao á ông nào mà được chấm 5 sao thì sẽ sẽ có phí rất cao còn ông nào mà chấm một sao thì coi như là phí rất là thấp anh em để ý nha từ từ cô sau câu lên nha <laughs> thì thì uh, ở bên nước ngoài thì họ có những cái cơ chế để mà họ so sánh vậy đó. mà những cái ông mà mà làm tốt á thì họ không có ngại họ tự uh, quảng cáo bản thân không có gì phải giấu giếm hết mình làm tốt mình phải cho tất cả mọi người biết mình đang làm tốt giống như ở bên úc mà trong một cái khu vực đó mỗi lần mà môi giới nào bán được một cái căn nhà đó là cả xóm đều biết hết á cả cái quận nó đều biết hết á tại vì ổng đi ổng quảng cáo tất cả mọi người đó tôi mới bán căn nhà này giá rất là tốt gì, đó thì thì ổng quảng cáo cái đó xong đến lúc mà trong cái khu đó mà ai muốn bán nhà là tự động là gửi đến đến đến ổng thôi cái này học nha anh em ờ, chuyên gia tuấn ba nhớ học nha học kỹ cái này đấy dạ yeah À, và tự tự quảng cáo bản thân tự quảng cáo mà à, tự quảng bá bản thân và à, không có gì phải giấu giếm tại vì mình càng giấu giếm thì là khách hàng sẽ càng nghĩ là ông này chắc có gì không không hay mới phải giấu chứ còn nếu mình làm tốt mình được khách hàng review tốt mình là người chính trực mình là người uh, làm đàng hoàng thì không có gì phải phải phải giấu giếm à, và Việt Nam cũng nếu nếu mà có được cái cơ chế mà để mà mà mà so sánh các môi giới như vậy thì cũng là tốt đừng có ngại so sánh với người khác tại vì sao mình so sánh mình tốt thì mình không có ngại so sánh mình xấu thì mình mới ngại thôi mình, mình làm tệ hơn thì mình ngại nhưng mà tệ hơn thì chúng ta phải coi chúng ta chưa được chỗ nào thì chúng ta cố gắng chúng ta ờ, nâng cao chất lượng dịch vụ chúng ta lên khi mình nâng cao chất lượng dịch vụ thì phí của mình nó sẽ đi kèm với lại cái